là chưa được sử dụng luôn bếp này được cấp sửa vào tháng 4 năm 2015 lò nướng của bếp này là hoàn toàn chưa được sử dụng là phía bên ngoài bếp còn khá là mới thì đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem cái chức năng an toàn của bếp là chức năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên để các bạn cho các bạn xem ngọn lửa cháy xanh đẹp từ nóc đây mâm nướng được sơn tính điện chống dính hộp nướng của bếp này là hoàn toàn chưa được sử dụng rất là mới ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ mở nhọn lửa lại để dễ thổi hơn thì các bạn lưu ý á, để mà hiểu rõ hết được tất cả những chức năng của bếp á, thì các bạn xem video clip thì các bạn lưu ý chúng ta nên bật phụ đề tiếng Việt lên để chúng ta có thể ờ, biết rõ được tất cả những cái tính năng của bếp khi mà tôi giới thiệu cho các bạn ờ, biết thì ờ, bếp này sau khi gió thổi tắt lửa năm khoảng từ 5 đến 7 giây sau bếp của chúng ta nó sẽ tự động nó khóa ga kèm theo một tiếng đóng đờ len các bạn có thể vừa nghe thấy thì ở những nơi khác họ sẽ quảng cáo đây là cái chức năng chống trào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 và vì nếu nó, nó bếp này nó hao pin đó thì các bạn sử dụng những loại pin có giá khoảng 15 cho đến 20 ngàn một cặp trên thị trường như là pin con ó pin con thỏ đây các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba hay là Maxell giá khoảng 40 ngàn một cặp nhưng các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 30 cho đến 40 ờ, ngày rất là tốn kém để tiết kiệm thì chúng ta cũng nên tránh ra không có nên sử dụng những loại pin này hai bếp của tôi đã giảm nhỏ ngửa lại khi mà chúng ta nấu nướng á đột nhiên ngọn ngọn lửa nó giảm nhỏ ngọn lại và nó không tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là que cảm biến nó đã cảm nhận được độ ờ, nóng hơn 200 độ C và giảm ngọn ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta bếp bên ờ, phải của tôi là 304 độ và bếp bên trái của tôi là 330 độ thì có thể ở vị trí khác nhau bếp sẽ có nhiệt độ nó khác nhau và thời gian khóa ga của nó cũng sẽ ờ, khác nhau để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn sử dụng bếp ga nội địa Nhật một cách nó tiết kiệm hơn thì à, rẻ hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này viên pin sạc này có tuổi thọ là từ 3 cho đến 4 ờ, năm thời gian sạc là 16 tiếng và khi sạc đầy thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 3 ờ, cho đến 4 tháng chức năng khóa ga khi nước cạn nổ của tôi vừa được thực hiện thành công đây nước đã khóa ga kèm theo một tiếng đánh đầu le các bạn có thể nghe thấy tôi sẽ lấy hai cái miếng uh, sắc xuống để, để sử dụng pin sạc đó, các bạn kéo một pin ở đây ra này. bếp nó có một cặp pin đại như thế này bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc của tôi do nó cũng ngắn thôi sẽ không có gắn vừa vào học pin được vì thế để tăng cái chiều dài cho pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong một đầu lên chút xíu thôi pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu rồi dấu cộng là dương và dấu trừ là âm nè cực dương nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để cố định cái lò xo như thế này rồi chúng ta lắp vào học pin thôi hộp pin thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta một cái ký tự hình cục pin cũng như dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trong hộp pin đây các bạn chú ý là chúng ta gắn à, phải đúng không nên gắn sai gấp lạo cực vì nếu ờ, lắp sai lắp đảo cực á, thì bếp của chúng ta nó sẽ không có hoạt động được nè cũng như là để lâu ngày quá thì pin sạc nó sẽ hỏng luôn đây bếp của tôi nó được dụng pin bếp uh, gắn pin sạc và sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc á, để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay ít thì chúng ta có thể nhìn qua cái đèn ở đây đèn nó sáng đỏ lên ở đây nó không tắt tức là pin nó đã à, sắp hết chúng ta nên cắm sạc hoặc là các bạn có thể nghe cái tiếng đánh lửa của bếp tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin của nó còn nhiều tiếng đánh lửa của bếp nó yếu nó chậm dần đi tức là pin của nó sắp hết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 trên đây tôi cũng test cho các bạn xem hai cái chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi và khóa ga khi đó thổi làm tắt lửa là hai cái chức năng an toàn của bếp rồi và giới thiệu cho các bạn xem thử pin xe thì bếp này nó là chức năng cơ bếp nó là bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn à, có thể à, nấu nướng một cách tiện lợi hơn cũng như không có chức năng hẹn giờ để các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian chính của nó thì à, để mà hẹn giờ chúng tôi có bán kèm cho các bạn một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá bán là 80.000 một chiếc cái thiết bị hẹn giờ này sử dụng rất là đơn giản nó có thể giúp các bạn nấu nướng những món ăn mà chúng ta có thể dự đoán trước thời gian nấu nướng các bạn chỉ cần lấy dây sạc ra cắm vào bếp rồi cắm vào ổ điện cái thiết bị này thôi sau đó chúng ta cắm vào cái ờ, ổ điện các bạn chỉnh tối đa là 90 phút ở đây sẽ để là một phút thôi để thử cho chúng ta bật bếp lên bước cuối cùng là chúng ta lấy pin ờ, ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi bếp không còn nguồn điện nữa cái thiết bị này hết giờ nó sẽ cắt điện và bếp của chúng ta sẽ khóa ra các bạn cũng có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta biết trước cái thời gian chính của nó ngoài ra khi mà chúng ta nấu nướng chúng ta gặp cái vấn đề về cái lượng tiết lưu ga không ổn định làm ngọn lửa của chúng ta nó bị đỏ khi nấu nướng thì chúng tôi cũng có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này giá bán là 130 000 ờ, đó là bài giá chúng tôi hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp ga nội địa Nhật này vì cái sản phẩm này sử dụng với bếp ga nội địa Nhật này khá là tốt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 và nếu như lần đầu tiên ghé vào thăm kênh của rẻ hơn khuyến mãi thì các bạn cũng có thể ấn vào nút đăng ký để biết được những lần thử bếp tiếp theo của chúng tôi xin cảm ơn các bạn video clip thử bếp của tôi cũng xin được kết thúc tại đây xin hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau